Hello, xin chào anh chị em và các bạn đang có mặt trong buổi livestream sáng nay ạ. À. À, với chủ đề là chúng ta sẽ xem là giá dầu chứng khoán Mỹ cũng như là những thông tin trên thị trường trong sáng nay có gì đặc biệt. À, nếu anh chị em là đang có mặt thì chúng ta có thể comment để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của buổi sáng ngày hôm nay. À, nếu chúng ta quan sát về thị trường trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là À, có rất nhiều các thông tin trái ngược nhau có những thông tin tích cực có những thông tin tiêu cực làm thế nào để nhà đầu tư mới nhà đầu tư để à, tham gia thị trường biết được những thông tin để đáng tin cậy để chúng ta có thể tham gia thị trường đúng thời điểm à, nếu anh chị em đang có mặt à, chúng ta có thể à, comment chúc nhau chào buổi sáng trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của buổi sáng ngày hôm nay ạ à. anh chị em có mặt thì à, hãy comment ạ à. chúc mừng buổi sáng Chúc anh chị em có một buổi sáng an lành, à, thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui. À, có lẽ thì chúng ta sẽ quay trở lại một cái thông tin à, trước khi mà chúng ta quay trở lại về à, diễn biến về giá dầu, à, giá chứng khoán Mỹ tác động như thế nào trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thế thì ờ, có một câu nói rất là nổi tiếng đó là gì ạ? Khi mà trong một xuống giảm á, trong một xuống giảm thì mọi thứ mọi thứ có tốt đến mấy thì nó vẫn cứ tiếp tục đi xuống bởi vì mọi thứ nó đang gì ạ à, nó thuận xu hướng mà nó giảm thì mọi thứ dù thông tin tốt đến mấy thì nó vẫn cứ tiếp đi xuống nên ở đây chúng ta cũng cần hiểu đơn giản là thông tin tốt nó không có tác dụng trong một xuống giảm đấy là cái điều đầu tiên tuy nhiên thì trong một gì ạ à, xuống giảm rất là sâu rất là mạnh mà nếu trong giờ hợp thông tin xấu mà đưa ra thông tin xấu mà đưa ra thì điều gì diễn ra thông tin xấu mà đưa ra mà thị trường không giảm thì đó chính là chúng ta gọi là đáy và anh chị em biết điều này có thể comment số 1 à, đúng không ạ tức là khi mà thông tin xấu diễn ra tràn lan và tiếp tục diễn ra tràn lan tiếp tục rất nhiều thông tin xấu diễn ra thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản đó chính là thị trường đâu đó là đáy nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là thông tin tác động nên như thế nào đến thị trường chứng khoán thông tin có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán nó kể cả ảnh hưởng tích cực cả ảnh hưởng tiêu cực nhưng chúng ta cần phải nắm rõ được các thông tin như vậy để chúng ta biết được phản ứng của chúng ta biết được cái cách để chúng ta có thể tham gia hoặc là đúng vào thị trường kinh tế vĩ mô có thể chúng ta cũng đang nhìn thấy là nó sẽ có những diễn biến phức tạp tuy nhiên thì cái việc mà để chúng ta đo lường được là thời điểm này nó tạo đáy hay không thì rõ ràng hành vi tâm lý giá khối lượng quy luật cung cầu cũng như là thông tin tác động lên cổ phiếu đó là những cái yếu tố quan trọng để giúp chúng ta nhà đầu tư mới hình thành nên nửa chiến lược đầu tư của riêng mình không phải chúng ta các bạn có thể nghe những thông tin tích cực rất nhiều thông tin nghe thông tiêu cực có thể rất nhiều thông tin nhưng chúng ta cần phải biết sàng lọc những thông tin đó nó tuyệt vời như nào nếu chúng ta biết sàng lọc thông tin đó nếu nó không tuyệt vời như nào nếu chúng ta không biết sàng lọc và dẫn đến chúng ta có thể bị mất tiền nếu chúng ta không hiểu rõ về thông tin vậy thông tin là điều gì ạ à? thông tin là rất tuyệt vời đúng không thông tin đến với ta là rất tuyệt vời bởi vì chúng ta thông tin đó để giúp chúng ta củng cố một cái niềm tin nếu chúng ta cứ viết nhật ký hàng ngày nếu chúng ta biết cách đọc chọn lọc thông tin hàng ngày nếu chúng ta hiểu rõ thông tin thông tin đưa ra nhằm mục đích gì à? nhằm mục đích lôi kéo nhà đầu tư tạo ra những cảm xúc khác nhau chính vì vậy chúng ta phải hiểu rõ về thông tin chúng ta vậy chúng ta phải nắm rõ thông tin để chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn trong đầu tư đặc biệt là trong đầu tư chứng khoán hello các bạn đầu tư bất động sản các bạn cần rõ thông tin các bạn đầu tư cổ phiếu các bạn cũng phải nắm rõ về thông tin các bạn đầu tư bất cứ điều gì các bạn hiểu rõ thông tin vậy có những cái lô đất mà nó gì ạ thông tin nó đang nằm ở trong dự án treo bạn mua vào bạn bị ý dẫn đến là à, bạn không thanh khoản được sau khi bạn bán ra cái mảnh đất của bạn à, cổ phiếu cũng tương tự như vậy có những cổ phiếu mà chúng thấy là trên thị trường nó có thể sắp tới nó sẽ không thể uh, nằm trên thị trường nữa bởi vì ủy ban chứng khoán nhà nước có thể cho nó ra khỏi à, sàn giao dịch nhưng tại sao có rất nhiều người vẫn mua tại sao có rất nhiều người vẫn thích cổ phiếu như vậy và họ vẫn tiếp tục kỳ vọng đấy họ vì họ không hiểu rõ về thông tin bây giờ thông tin cũng tương tự như vậy bây giờ chúng tôi comment cho anh chị em anh chị em để comment cái thông tin này anh chị em nghĩ là nó như nào đầu tiên chúng ta sẽ nhìn với cái thông tin trên thị trường thị trường chứng khoán Mỹ à, phiên thứ tư à, đi lên phiên thứ tư liên tiếp Dow Jones tăng 300 điểm theo anh chị em đây là thông tin tích cực hay thông tin tiêu cực chúng ta sẽ quan sát ở một cái thông tin về Dow Jones đây chỉ số Dow Jones ở đây họ sẽ tổng hợp với chúng ta những cái chỉ số Dow Jones mọi sức mạnh nó đang tuyệt vời ở đây nếu chúng ta nhìn về thông tin này thì mọi thứ đang tích cực đúng không ạ và anh chị em cảm thấy tích cực 4 phiên à phiên thứ tư tăng điểm liên tiếp nếu anh chị em thấy tích cực comment số 2 được không hãy tích cực nếu anh chị em nếu anh chị em không thấy tích cực thì comment số 0 không sao cả đây nó không có đúng có sai chúng ta chỉ nhìn vào thông tin mà chúng ta đang thấy bởi vì chúng ta nhìn vào đấy bây giờ chúng xem là thực tế nó có phải như vậy không anh chị em comment đúng không ạ hãy comment comment vào phần bên trang để chúng ta tương tác với nhau chúng ta tương tác với nhau để chúng ta gì ạ à, hiểu nhỏ chúng ta đọc thông tin như nào bởi vì dũng biết rằng là phần lớn chúng ta không biết đọc thông tin chúng ta đọc thông tin hiện ra chúng ta lại không biết đọc thông tin nên chính vậy chúng ta cần phải hiểu là thông tin nó có thực thế như không nó thực như vốn có mà nói không đầu tiên chúng ta nhìn vào thông tin đó là thông tin về chứng khoán mỹ à vậy chứng khoán mỹ thì thực tế nó đang giảm gì ạ à? nó đang tăng 4 phiên liên tiếp chúng ta nhìn xem là nó như vậy không đây cái điều thứ hai mà anh chị em muốn biết đó là gì ạ à? đây là cách đọc thông tin cách đọc thông tin là cách đọc thông tin rất là quan trọng đó là chúng ta xem chỉ số Dow Jones chúng ta xem cái chỉ số Dow Jones khi nó tăng 4 phiên liên tiếp mình xem cái chỉ số Dow Jones này vậy cái chỉ số Dow Jones này chúng ta đang thấy là nó tích cực hay tiêu cực đầu tiên chúng ta nhìn ở đây là xu hướng của Dow Jones đang xu hướng giảm đang xu hướng giảm rất là dài đúng không và chúng ta thấy là cái nhịp đầu tiên nó quay trở lại cái nhịp đầu tiên nó bị thất bại nhịp đầu tiên khi nó giảm nó quay trở lại với gì ạ quá trình thất bại đầu tiên nhịp thứ hai chúng ta thấy là nó cũng có sự đổi đôi chút nó tăng một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên nhưng khối lượng ở đây rất là thấp đúng không khối lượng đây rất là thấp phía trên này cản rất là lớn phía trên này là một cái cản rất lớn khối lượng thấp khối lượng ở đây không có dòng tiền lớn tham gia vào nên chính vì vậy gì ạ vì nếu chúng ta nhìn về trên cái biểu đồ gì ạ biểu đồ ngày này thì chúng ta thấy là thị trường đang vẫn còn rất là tiêu cực với chỉ số Dow Jones chúng ta có thể nhìn thấy biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là chỉ số biểu đồ tuần thì rõ ràng Dow Jones cũng không có dòng tiền lớn tham gia vào phía trên này là một cái tuần mà chúng ta thấy rằng là đang kháng có đang gì ạ à? khối lượng rất lớn cái vùng kháng cự rất là cao nên chính vì vậy để cho chúng ta biết rằng là trong trường hợp mà cổ phiếu hay là chỉ số Dow Jones không vượt thoát ra vùng này thì đây là, là một cái xu hướng giảm rất là mạnh nên chúng ta chỉ nhìn vào Dow Jones thôi trên cái bản tin này bốn phiên tăng liên tiếp thì chúng ta chẳng hiểu rằng là thông tin này tích cực hay là tiêu cực và anh chị em đã nhận ra điều này vậy thông tin bốn phiên liên tiếp là thông tin tích cực nhưng nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ ở đây thì đây là thông tin tiêu cực bởi vì cổ phiếu này nó đang đến cái vùng hỗ trợ rất là mạnh nó kéo lên không có khối lượng ở phía trên này là vùng cản rất là gần nên thông tin này là thông tin tiêu cực. Hello. Vậy các bạn đã hiểu điều này chưa? Hiểu đầu tiên là cho nhìn thấy chỉ số gì ạ? À? Dow Jones và chúng ta nếu hiểu và chúng ta nghe được hãy comment cho số 3. Hãy ủng hộ cho số 3 để chúng ta tiếp tục vào một thông tin thứ hai. Hello, xin chào anh chị em ạ. À. anh chị em nghe rõ và ủng hộ hãy comment ý suy nghĩ của các bạn. Hãy comment suy nghĩ của bạn ở phần dưới ô chat để giúp biết rằng là bạn đang nghĩ gì về chỉ số Dow Jones bạn đang nghĩ gì về tình hình thế giới bạn đang nghĩ gì về thị trường chứng khoán Việt Nam bạn đang nghĩ gì ạ à? bạn đang nhìn thấy điều gì ạ à? bạn đang cảm nhận điều gì đầu tiên bạn phải cần cảm nhận bạn đang nghĩ gì và phải xem là thực tế cái thực tế nó quan trọng cái thực tế chúng ta xem là nếu trong trường hợp nó tiêu cực nhất thì điều gì giảm nếu ở đây chúng ta gọi là tiêu cực nhất thì chỉ số Dow Jones nó có thể giảm rất sâu không biết nó giảm về bao nhiêu nhưng có thể giảm rất là sâu à, và chúng ta nói rằng là chưa thuyết phục thực tế không phải chưa thuyết phục bởi vì chưa thuyết phục dù nó có thuyết phục đi chăng nữa dù là còn nó có tăng mạnh đi chăng nữa thì đây chưa phải là xu hướng của nó kết thúc bởi vì chúng ta cần phải nhìn trên cái biểu đồ nếu trên biểu đồ ngày giả sử hôm nay tăng rất mạnh thì chúng ta thấy là thuyết phục nhưng trên cái biểu đồ tuần trên một cái trend đi xuống như này thì dù là cái ngày nó tăng điểm nhưng về cơ bản nó vẫn chưa thuyết phục nên chúng ta cũng cần phải nhìn rộng nó ra nhìn bao trùm tổng quát nó ra thì chúng ta mới biết rằng là thông tin này nó tích cực hay không tích cực hello đó là điều tuyệt vời để chúng ta nắm rõ được thông tin ok chúng ta sẽ tiềm danh xem là còn cái thông tin nào khác hay không chúng ta đi tìm, tìm một thông tin khác ở đây ạ à. ở đây chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều thông tin chẳng hạn một vài thông tin như là chỉ số cổ phiếu thế giới số tăng à, 20% lợi nhuận tăng 20% một cổ phiếu đỉnh rõ ràng nó không gì ạ à, không hỗ trợ cho nào chúng ta thấy cái cổ phiếu Hòa Phát và Phát tiêu thụ số 5.056 560.000 tấn thép trong 6 tháng tăng 14%. Tốc độ tăng như vậy, đây là chúng ta gọi là rất là thấp. Nếu mà cổ phiếu mà đang tốc độ tăng như vậy, rất là thấp. Chúng ta nhìn thấy một thông, thông tin tiếp theo là giá dầu. Vậy chúng ta lại nhìn thấy thông tin là giá dầu. Người ta nói là giá dầu sẽ về thủng về 65 và chạm đấy. Và bây giờ chúng ta thấy là người ta đưa hai thông tin này Thông tin là giá dầu đang ở 65 và một cái thông tin rất là cao như này. Vậy giá dầu nó sẽ đi về đâu? Thế nào các bạn sẽ biết là giá dầu nó đi về đâu ạ? À? Đây chúng ta sẽ xem giá dầu nó đi về đâu. Vậy các bạn à, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nếu chúng ta nhìn với cái biểu đồ giá dầu như này thì chúng ta chẳng biết rằng là giá dầu nó sẽ đi về đâu. Bởi vì vùng này là vùng chúng ta gọi là nếu quan sát đây chúng ta gọi là giá dầu đang trong quá trình tái tích lũy. Nếu quá trình này tái tích lũy thành công Vậy vì ở đây chúng ta có hiểu đơn giản là trong quá trình này nó có thể tạo ra những đợt phân phối nhưng có thể nó tạo ra quá trình tái tích lũy bởi vì nó đã có những đợt bán tháo rất lớn ở vùng phía trên này khi mà quá trình bán tháo những hợp đồng tương lai nó bán tháo rất lớn này chúng ta cũng chưa biết rằng là đây là quá trình tái tích lũy hay quá trình phân phối nên ở đây chúng ta thấy là việc mà người ta đưa ra cái thông tin như này là độ thông tin 50 50 50 50 nếu quá trình này là quá trình tái tích lũy thì có thể đây là cái cơ hội để cho giá dầu tiếp tục tăng tiếp tục tăng trong chu kỳ tới nên bản thân các nhà đầu tư cổ phiếu dầu khí họ cũng không biết rằng là thực tế giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao hay không bởi vì chúng ta biết rằng là cái nền kinh tế thế giới nó đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi vì thứ nhất là gì ạ lạm phát Mỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay bản thân châu Âu cũng tương tự như vậy nên chính vì vậy các nước sẽ có chính sách đó là gì ạ hút tiền về khi mà hút tiền về thì điều gì diễn ra khi mà chúng ta biết là Mỹ mà hút tiền về thì tỷ giá giữa đồng Việt Nam đồng và gì ạ USD USD và đồng Việt Nam đồng sẽ tăng và bản thân các chính phủ một là gì ạ phải tăng lãi suất hay là phải gì ạ <clears throat> mua thu gom bán USD ra để cân bằng tỷ giá vậy bán USD ra để hút tiền về nên dẫn đến chứng khoán có thể rất khó để tăng lên năm nay chúng ta có một số cái mà chúng ta gọi là bất lợi bất lợi thứ nhất là chúng ta thấy là về gì ạ à? một là gì ạ à? những ngành bất động sản nó có tác động rất lớn đến nền kinh tế chúng ta thứ nhất là gì ạ à? bởi vì bất động sản là là gì ạ à? là nó có thể tác động nên tăng trưởng GDP của chúng ta nhưng rõ ràng là bản thân chúng ta thấy từ đầu năm đến bây giờ mọi thứ đang được hút ra tiền đang được hút ra bất động sản nhưng có rất nhiều người vẫn đang ôm cổ phiếu bất động sản bởi vì kỳ vọng trong một thời gian tới sẽ tăng đó là cái cách đầu tư ngược thị trường cái điều thứ hai chúng ta nhìn thấy là nếu trong trường hợp mà tỷ giá tiếp tục gia tăng thì điều gì diễn ra tỷ giá tiếp tục gia tăng thì vấn đề là nhà đầu tư nước ngoài họ không đầu tư Việt Nam nữa họ nhà đầu tư nước ngoài thậm chí họ rút tiền ra khỏi nền kinh tế họ rút tiền ra khỏi những khoản đầu tư của họ nên chính vì vậy rõ ràng chúng ta cần phải là tiếp tục hút tiền về và bán USD ra và đây nó chính là cái bất lợi cho chúng ta và chúng ta còn rất nhiều cái bất lợi khác nên chúng ta cần phải gì ạ phải thông minh hơn phải có những cái cách để chúng ta đọc thông tin chúng ta cần hiểu là thông tin nó diễn ra như nào chứ không phải là chúng ta nghe thông tin một cách tiêu cực một cách mù quáng thông tin nó đến chúng ta để nó phản ánh thị trường khi mà có thông tin chúng ta sẽ nhìn thấy là cổ phiếu giá dầu mọi thứ nó phản ánh như nào để chúng ta có cách tròn sàng lọc ra thông tin nào tác động để chúng ta hiểu về thông tin chứ không phải là chúng ta nhìn thông tin là chúng ta đau khổ ok vậy hôm nay chúng ta sẽ nói rằng là thông tin nó tác động như nào Dù sẽ làm tiếp tục những chủ đề về thông tin để chúng ta hiểu rõ hơn là nếu các bạn đọc thông tin trên thị trường chứng khoán các bạn cần phải đọc thông minh hơn hay thì các bạn lại đọc theo cái kiểu như là thông tin tích cực thì chúng ta tích cực thông tin tiêu cực thì chúng ta tiêu cực ở đây chúng ta thấy là giá dầu ở góc độ như này và với cái việc chiến lược ở chúng ta đang ở đây rõ ràng ở đây chúng ta thấy là giá dầu vẫn chưa có xu hướng nên để chúng ta biết rằng là giá dầu có thể đi quanh mức 100 này trong khoảng thời gian dài nữa nếu quá trình này là quá trình tái tích lũy thành công thì không những giá dầu có thể ở mức 100 thậm chí là có thể lên đến 200 thậm chí cao hơn lúc này cơ hội đầu tư cổ phiếu dầu khí sẽ tuyệt vời tuy nhiên thì nếu quá trình này tích tái tích lũy không thành công thì giá dầu nó có thể xuống lại 80 thậm chí nó có thể xuống 68 ở cái vùng dưới này là chuyện đương nhiên xảy ra nên chính vì vậy không phải là chúng ta sẽ gì ạ à, mua sử dụng thông tin để chúng ta đưa ra quyết định và chúng ta xem là thông tin nó tác động như thế nào với cổ phiếu hoặc là những cái nhóm ngành giá dầu nhiên liệu và tất cả những khác đó thì ạ à, nó phản ánh với thông tin thực tế trên thị trường diễn ra sao để chúng ta giúp chúng ta à, có những cái cơ hội đọc được cái gì à đọc được những chỉ số trên thị trường chứng khoán cũng như là hiểu rõ được ờ, hiểu rõ được cái thông tin đó nó có kiểm chứng đúng hay sai như thế nào Ok về thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta sẽ quay trở lại à, đôi chút để xem là có cái điều gì khác không ạ Đầu tiên chúng ta xem là thị trường chứng khoán Việt Nam có điều gì ạ Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là <clears throat> chúng ta quan sát về nhận định thị trường phân tích kỹ thuật ở đây thì một số thì đang trung lập một số đang tiêu cực ở đây chúng ta sẽ thấy là trung lập và tiêu cực à, tại sao họ lại trung lập tại sao họ tiêu cực bởi thực tế nếu về xét trên cục diện về thị trường chứng khoán Việt Nam thì về các bạn chúng ta đã có xu hướng lên rồi ạ rõ ràng là đáy sau tất cả cái đáy này nó vẫn đang ở trong xuống giảm nó chỉ hồi một phiên này thôi mà làm cho chúng ta thấy rằng là sướng sướng rồi ạ làm ra chúng ta vui vẻ làm ra chúng ta thoải mái nhưng thực tế cái quá trình này quá trình chết chóc bởi vì thực tế là khi mà dòng tiền không tham gia vào thị trường mà nó bị gãy cây như này mà không có dòng tiền mà biên độ tăng rất lớn thì cái việc mà cổ phiếu thị trường chung có thể giảm sâu có thể mất chúng ta có thể mất rất nhiều tiền bởi vì chúng ta không hiểu rõ về quy luật cung cầu bao anh chị em học về VSA có thể comment đã biết về VSA có thể comment số 1 đúng không ạ nếu anh chị em nắm được VSA hiểu rõ VSA có thể comment số 1 rồi sẽ phân tích cho chúng ta cái điều này trên cái hệ thống VSA mà các bạn có thể thấy là các bạn đọc một bản tin hoặc là chúng ta chỉ nhìn vào cổ phiếu chúng ta chỉ thấy rằng là những biến động về giá biến động về khối lượng và biến động về chu kỳ thị trường trên khung thời gian rất là khác nhau nên chúng ta chỉ cần một giây thôi là chúng ta có thể biết rằng là cổ phiếu thị trường chung nó sẽ biến động như nào nhưng tuy nhiên có rất nhiều người biết cái điều này nhưng họ vẫn làm ngược họ vẫn làm ngược và dẫn đến họ bị mất tiền và thậm chí là cháy tài khoản trong một khoảng thời gian rất là ngắn nên chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là nếu các bạn đã học VSA rồi đã đọc nếu ai đó đã vừa nhận được tài liệu VSA trên kênh của Dũng đó là Pampet Quang Dũng DVD các bạn nào chưa nhận được thì có thể vào đây để nhận nha các bạn nha đây là cái pet của Dũng để các bạn nhận bởi vì các bạn cần phải hiểu rõ được cái hệ thống này các bạn cần phải nắm rõ được nó thì các bạn mới đầu tư thành công được nếu không các bạn lại tiếp tục trả giá rất đắt cho việc thiếu hiểu biết của mình trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán ok và chúng ta sẽ nhìn rõ ở đây đó là gì ạ bây giờ chúng ta cần phải nắm rõ được nếu bây giờ điều gì diễn ra nếu chúng ta không hiểu rõ về VSA chúng ta lại tiếp tục mua ở vùng giá rẻ chúng ta lại tiếp tục mua ở vùng giá rẻ và nếu trong trường hợp cổ phiếu chúng ta nó giảm 10% chúng ta mất 11% hòa vốn nó giảm 20% chúng ta mất 25% hòa vốn nếu nó giảm 40% chúng ta mất 67% hòa vốn và nếu chúng ta giảm bao giờ 50% thì các bạn mất 100% hòa vốn nếu các bạn sử dụng margin mà cổ phiếu giảm 50% bạn cháy tài khoản và dẫn đến là bạn thua lỗ triền miên trên thị trường chứng khoán Vậy điều gì diễn ra nếu thị trường chúng ta bị gãy và xuyên thủng tất cả các nước thậm chí xuyên thủng mốc 1.000 nếu nó xuyên thủng mốc 1000 nó xuyên thủng tất cả các mẫu thì các bạn thấy điều gì ra Dũng đang đưa ra một cái kịch bản là nếu trong trường nó bị xuyên thủng tất cả các vùng như là 1000 gì ạ à? 1100 1000 thậm chí là dưới 1000 điều gì diễn ra bạn còn giữ được tiền hay không nhưng với người ta bạn sẽ biết rằng khi nào cổ phiếu tạo đáy khi nào cổ phiếu bắt đầu xuống lên khi nào cổ phiếu gì ạ à, cho chúng ta điểm mua tốt nhất và bạn kết hợp phân tích cơ bản phân kết hợp kinh tế vĩ mô kết hợp với gì ạ à? phân tích kỹ thuật thì bạn sẽ có một gì ạ à? hệ thống đầu tư tuyệt vời nào bao nhiêu chị em muốn có công cụ này tuyệt vời có thể comment số 10 đúng không ạ nếu bạn muốn có công cụ này thì các bạn có thể có rất nhiều sách đã nói về này như sách của Mac Mini à, đó là đầu tư như một nhà vô địch đó là sách của Khuya Vanel và đặc biệt, đặc biệt là những kiến thức mà Dũng chia sẻ trên thị trường chứng khoán suốt rất nhiều năm qua đấy là chiến lược để giúp các bạn áp dụng cơ bản áp dụng kỹ thuật và đặc biệt là hiểu rõ về thị trường vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là việc mà nó kéo lên như này nếu thị trường nó kéo lên mà không có cái lượng này cái điểm giảm này nó rất là yếu cái vùng này nó cực kỳ yếu yếu đến vô cùng yếu nếu cái quá trình này yếu thì hôm nay các bạn biết là trong trường hợp thị trường nó có hồi tiếp thì đây là cơ hội để chúng ta thoát cổ phiếu dù nó kéo lên đây nó kéo đến 4 phiên 1 2 3 4 ở đây chúng ta thấy là Dow rồi nó cũng kéo lên đây nhưng sau đó nó giảm và nhiều nhà đầu tư mất tiền nếu thị trường nó đang kéo lên đây cái vùng này nó rất là yếu nếu bạn thử nghĩ xem là nó kéo lên thì nó kéo lên được hai phiên thôi ạ nhưng nếu nó giảm thì không phải nó giảm 10 điểm mà nó có thể giảm đến 50 điểm thậm chí nó giảm đến 70 điểm các bạn ơi ạ nếu trong trường hợp nó giảm đến 50 điểm 70 điểm và khoảng 2 3 hôm như vậy thì cái vùng hỗ trợ này cái vùng hỗ trợ này là cái vùng hỗ trợ rất là cứng và sau đó nó bị phá vỡ và không biết thị trường đi ở đâu. Hãy chấm dứt nghe những thông tin của các chuyên gia bởi vì họ không hiểu về đầu tư chứng khoán, họ không thể kết hợp giữa phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, phân tích tài chính, hành vi, các thông tin với hệ thống phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật. Nếu bạn không hiểu điều này, hãy tốt nhất là dừng ngay giao dịch thời điểm này, dừng ngay giao dịch bởi vì bạn sẽ là người mất tiền. Dũng cảnh báo các bạn là bạn sẽ là người mất tiền nếu bạn không hiểu rõ điều này nên hãy theo dõi sát kênh video của Quang Dũng. Trong một vài ngày gần đây Dũng có những cái chương trình đi học nên không có thể cùng các bạn theo dõi sát thị trường là nhưng Dũng đang cảnh báo các bạn rằng nếu các bạn không có kiến thức nền tảng, nếu các bạn không hiểu rõ về thị trường thì các bạn có thể trả giá rất đắt cho cái việc mà đầu tư thiếu kiến thức, cho cái việc đầu tư thiếu hiểu biết của mình. Hãy đăng ký kênh của Dũng ngay bây giờ, hãy đăng ký ngay bây giờ để lần sau Dũng phát bạn sẽ là người mới nhất nhận được cái thông tin tiếp theo nếu các bạn muốn nghe theo dõi kênh của Dũng vào 12 giờ đêm Dũng có thể phát với kênh YouTube này 12 giờ đêm thậm chí là muộn hơn đây là những cái thông tin rất là bổ ích để giúp cho bạn có thể trải nghiệm tốt hơn trên thị trường chứng khoán một lần nữa xin chân thành cảm ơn chúc bạn có một buổi sáng thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc và hẹn gặp lại các bạn trong video này xin cảm ơn và chúc các bạn bình an hello bye bye